Nguyện lời của Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ và ban phước cho anh chị em. Yeah. Dạ. Buổi sáng hôm nay <clears throat> tôi sẽ đến với Hội Thánh với một sứ điệp để tiếp nối sứ điệp hôm trước không ạ hôm trước chúng ta đã nghe về những nguyên tắc để giúp cho đời sống chúng ta không phải vướng vào những cái rối rắm à. và một trong những nguyên tắc đó anh chị em học sẽ thấy hoa mọi thứ từ bên bên trong mà ra mọi thứ từ bên trong mà ra và hôm nay tôi muốn nói sâu hơn về điều này cái nguyên tắc này nó tuy là nó đơn giản nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày đó chúng ta đôi khi rất dễ bỏ qua bởi vì chúng ta bị cám dỗ bởi những sự hào nhoáng bên ngoài chúng ta thường bị cám dỗ để chăm chút những gì bên ngoài mà bỏ quên cái phần bên trong là phần quyết định kết quả của đời sống mình chúng ta lo đi làm đẹp ở bên ngoài nhưng mà trong lòng thì đầy cay đắng cho nên cái vẻ đẹp đó nó cũng không đem lại kết quả gì trên đời sống của mình chúng ta lo uh, chăm chút cho của cải vật chất bên ngoài mình được dư đầy nhưng mà tâm lòng mình thì đầy bất an đầy sợ hãi và chất lượng cuộc sống đi xuống và cuối cùng sụp đổ cái xã hội ngày hôm nay nó khiến cho con người có cái xu hướng tìm kiếm nhiều hơn những thứ bên ngoài mà bỏ quên những điều bên trong đó anh chị em vì vậy tôi muốn cậy lời của ngài để cảnh tỉnh tất cả chúng ta hãy trở lại với chân lý Hãy trở lại với cái nguyên tắc bất di bất dịch của đấng tạo hóa đã sáng tạo ra vũ trụ này. Và khi chúng ta sống phù hợp với điều mà Chúa đã tạo dựng ra trên chúng ta, chúng ta sẽ gặt hái được sự hạnh phúc, thành công và thỏa mãn trong cuộc đời của mình. Đó đó anh chị em. Vì vậy tôi đặt cái đề tài trong buổi sáng nay với anh chị em là phương pháp dưỡng tâm. Không ạ? À? Dưỡng tâm. Có nghĩa là Tôi sẽ cậy ơn của Chúa để nói về những phương pháp để tu dưỡng tâm linh của mình Dưỡng nó giống như các chị em hay hay làm gì Dưỡng da phải không ạ à? Da của mình cần phải dưỡng Thì bây giờ tôi không nói về dưỡng da Mà tôi nói về dưỡng tâm Làm cho nó đẹp, nó mới, nó tươi sáng mỗi ngày Đó là cách cho nên anh chị em ơi, nếu anh chị em muốn có một đời sống tốt đẹp như ý của Đức Chúa Trời thì hãy chú ý giữ gìn cái tâm của mình à, Đây là một cái lẽ thật hết sức căn bản Nhưng mà đôi khi chúng ta hay quên lắm Rất hay quên Bởi vì à, cuộc sống bận rộn hay là cái trào lưu à, vật chất hóa của cái, cái, cái thời kỳ cuối cùng này Nó khiến cho chúng ta quên cái này cái trào lưu của cái thế giới thời kỳ cuối cùng này là nó hay sống theo những gì mà con người thấy được, nghe được, nhìn được, rờ được vật chất hóa được mà lại bỏ qua những cái điều vô hình là thứ quyết định mọi sự à, à, kinh thánh gọi cái tâm là gì là tấm lòng hay là tâm linh mọi thứ bộc lộ ra trong đời sống chúng ta là điều từ tâm cả kể cả điều tốt lẫn điều xấu anh chị em ạ à, kể cả điều tốt lẫn điều tồi tệ cũng do cái tâm mình ra thành bại cũng do tâm tốt xấu cũng do tâm khỏe mạnh hay là uh, yếu ớt trong thân thể mình phần lớn cũng do cái tâm mình định luôn rất là huyền nhiệm ở chỗ này anh chị em à, kinh thánh chép rất rõ phải không khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra trong ngôn chương 4 câu 23 từ lâu rồi tôi có tìm hiểu cái này và tôi đọc ở trên các sách vở các sách cổ xưa các bài báo nói về những cái cái cái cái cái, cái, cái cách sống của các cổ nhân ngày xưa các thánh nhân ngày xưa thì tôi có đọc được một cái bài báo rất là hay tôi đọc cho anh chị em nghe nó như thế này à. đây là một cái bài báo nói về cái thuật dưỡng sinh của người xưa à, người xưa đó cái người sống trước thời đại trước của mình đó, cổ nhân đó thì tôi nhận thấy rằng họ đã biết được cái lẽ thật này từ hàng ngàn năm rồi Họ nhận ra rồi, họ đã ghi lại và và tôi tôi chép lại, tôi đọc cho anh em nghe nha Trong phép dưỡng sinh của cổ nhân Vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất Anh em thấy chưa? À, ngày hôm nay mình dưỡng sinh là mình toàn về uống thuốc bổ không à <laughs> Còn đạo đức là vẫn đi ăn trộm ăn cắp Vẫn đi tham lam rồi vẫn đi làm tà dâm ô ấy Đúng không ạ? À? rồi bắt đầu về mua vitamin quanh ở đây về uống không giải quyết được vấn đề đó tôi đọc lại trong phép dưỡng sinh của cổ nhân vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất người có nhân đức thì trong lòng bình yên tâm lý cân bằng ổn định và ý chí không rối loạn nhờ đó âm dương luôn luôn cân bằng khí huyết luôn điều hòa nên chính khí đầy đủ và bệnh tật không thể phát sinh cơ thể bị bệnh là do tâm suy yếu tà bên ngoài xâm nhập mà tâm suy yếu là do tâm hồn hỗn loạn Cơ thể không khỏe Có nhiều điều bất an Ham ăn, ham thắng, ham được, ham vui Là đủ để gây bệnh rồi Không có được những điều ham muốn Đây gọi là sân Tham và sân sẽ khiến cho lòng không yên Khí không ổn định, ảnh hưởng đến gan mật Chấn động kinh mạch, rối loạn ngũ tạng Lúc này những cái không tốt bên ngoài Sẽ xâm nhập vào Đây chính là nguyên nhân gây ra bệnh tật Tâm và thần bất an Tính tình bồn chồn là nguyên nhân chính gây bệnh Tâm ổn định thì khí hòa Khí hòa thì máu lưu thông Tuần hoàn máu tốt thì tinh túc và thần vượng Những ai có tinh thần khỏe mạnh Sức đề kháng trong cơ thể mạnh mẽ Bệnh sẽ tự nhiên mất đi Có thể nói rằng để chữa bệnh Thì chủ yếu là dưỡng tâm Anh chị em thấy không ạ à? Đây là một cái lối sống của người xưa Tôi rất là khâm phục bởi vì Họ đã thấy được ánh sáng này trên nền tảng lễ thật là lời Chúa. À, phát biểu này thì rất có nền tảng Kinh Thánh anh chị em. Vì trong châm ngôn chương 15 câu 13 câu 22 cũng nói Lòng khói lạc làm cho mặt mày vui vẻ Nhưng tại lòng buồn bã trí bèn nao sợ Lòng vui mừng thì dự yến tiệc luôn luôn Anh em thấy không? Hoặc châm ngôn chương 17 câu 22 chép Lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay Còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo Lòng bình tĩnh là sự sống cho thân thể Còn sự ghen ghét là đồ mục cho xương cốt Châm ngôn chương 14 câu 30 Anh em theo Chữ lòng, lòng ở đây nói về cái tâm Tâm linh con người à, Trái tim con người Cái phần mà nãy tôi vừa nói lúc đầu đó Là ánh sáng cho cuộc sống chúng ta Anh em thấy ha? Nó rất phù hợp Và không phải chỉ những cổ nhân mà các tôn giáo khác họ cũng nhận ra lẽ thật này Và họ đã phát triển các môn tu tập khác nhau để dưỡng tâm Anh em nghiên cứu các tôn giáo khác sẽ thấy Để đời sống họ được an lạc, được vui tươi Ví dụ trong Phật giáo thì họ có bộ môn thiền định Phải không ạ? Dĩ nhiên tôi không nói để anh em về ngồi thiền đâu nha <laughs> Tôi chỉ nói là các tôn giáo khác Họ có những cái bộ môn như thế Họ sinh ra những cái bộ môn đó Mục đích là để dưỡng tâm Để tu dưỡng Hoặc trong nho giáo thì có ngũ kinh và họ tập trung vào đào tạo cái người quân tử mà cái câu của trong trong trong nho giáo rất là là là quen thuộc anh chị em biết câu gì không ạ à? tu thân rồi đến gì tề gia trị quốc nó bình thiên hạ à, đúng không câu đó rất là quen thuộc phải không nhưng nó phải bắt đầu bằng cái gì tu thân tu thân ở đây có nghĩa là gì làm cho tâm tính của mình trở nên tốt thì lúc đó mình mới có thể tề gia rồi trị quốc rồi phải bình thiên hạ được Ngày nay chúng ta đi ngược không à Chúng ta muốn là bình thiên hạ rồi mới, mới đi xuống Nó không có được Cho nên tôi nói lại với anh chị em à, Dựa vào tất cả những gì chúng ta nghiên cứu chúng ta thấy Con người ta đã mường tượng ra Mọi thứ bắt đầu từ cái tâm của mình Đó anh chị em ạ à, Nó rất là quan trọng Phải không ạ à? Nhưng nhưng tôi muốn nói buổi sáng nay là có một sự khác biệt rất lớn giữa những người dưỡng tâm theo các tôn giáo thế tục với những người tin Chúa Giêsu khác lắm nó không giống đâu hoàn toàn không giống nếu anh chị em mà chưa phân biệt cái điều khác này thì cực kỳ nguy hiểm một số anh chị em tin Chúa rồi bắt đầu đi nghiên cứu những cái tôn giáo khác thấy nó màu nhiệm thấy nó huyền bí thấy nó hay quá bắt đầu đi theo là cuối cùng gì vậy tẩu quả nhập ma luôn <laughs> anh chị biết cái từ đó không <laughs> từ, từ mà phim trưởng nó hay nói đó tẩu quả nhập ma là có thật đấy anh chị em khi mà mình rèn luyện không đúng á quỷ nó vô quỷ nó vô và khiến cuộc đời của mình sao tanh bành hết à, thậm chí là đó mới đây cách đây không lâu người ta tu cái gì mà pháp luân công gì ở bình dương tu xong rồi là đem bạn của mình bỏ vô thùng phi rồi đổ bê tông luôn đấy nó nói là bây giờ phải giết đứa này thì nó mới tắt đạo <laughs> còn nó phản đạo là không được tội quá nhập ma thành điên loạn luôn rất là nguy hiểm phải không ạ khi chúng ta làm cái điều mà không dựa trên kinh thánh không dựa trên lễ thật cho nên những người theo tôn giáo khác thì họ nỗ lực để tự sửa tâm tánh của mình. Vốn là một tâm tánh mang bản chất tội lỗi và bị sự chết cai trị. Họ cố gắng sửa. Giống như là cái xe máy nó hư tanh bành rồi. Nó nát hết rồi bây giờ cố gắng sửa, sửa sửa. Chữa một hồi chả thấy nó tốt lên hay <laughs> nó rụng càng hết tất cả mọi thứ. Chữa không được. À, vậy thì kết quả của họ là sao? Rất hạn chế và hầu hết là không thực tế, thiếu năng lực, thiếu quyền năng và rồi đi một hồi là cuối cùng quay lại cái chỗ là gì che đậy che đậy những cái sự xấu xa bên trong cuối cùng là gì à, khoác cái áo lên à, để cho che đậy thiên hạ giống như Chúa Giêsu nói các thầy thông giáo người pha ri xiên sao chứ các người trong bề ngoài như mồ mã tô trắng đẹp đẽ lắm nhưng bên trong thì đây xương cốt đây hài cốt không có đúng cho nên mình tu một hồi bắt đầu mình đâu có có muốn cho thiên hạ gọi là thấy là ok ông này ông tu 50 năm rồi mà ông vẫn như là người bình thường vẫn sát thịt vẫn sân si vẫn đủ thứ cho nên mình không muốn người ta chỉ trích mình cái đó cho nên bắt đầu khó cái áo là tôi là thánh nhân nha mà thật ra bên trong là chưa tốt đó anh chị em rất là nguy hiểm ha Đấy. <clears throat> và cái điều đó nó dẫn người ta đến những huyền thuật những ma thuật bị ma quỷ lừa dối như là luyện công mở lưng xa tập yoga rất nguy hiểm à. nhưng mà những người tin Chúa Giêsu như chúng ta thì khác hoàn toàn anh chị em khác hoàn toàn ngay khi chúng ta xưng nhận đức tin thì cái thần của chúng ta gọi là cái tâm đó được tái tạo dựng nên mới à, cái này là cái chỗ khác biệt mới hoàn toàn nó vô tội thánh khiết hoàn toàn Kinh Thánh chép ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi Đặt thần mới trong các ngươi Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi Và ban cho các ngươi lòng bằng thịt Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi Và khiến cho các ngươi noi theo luật lệ ta Thì các ngươi sẽ vâng giữ mạng lệnh ta và làm theo Ê Sê Chiên chương 36 câu 27 sao? Anh em thấy không Khác hoàn toàn Cái này là những người thế tục mơ không được Những người tu tập ở các tôn giáo khác mơ cũng không có làm sao mà mình tự tái tạo mình được Ngoại trừ khi đấng tạo hóa tái tạo mình Cho nên Đức Chúa Trời đã bởi của lễ của Chúa Giêsu đã tái tạo dựng chúng ta Và ban cho chúng ta một thần mới Thánh khiết, trong sạch, minh mẫn trí huệ Không ngon Cho nên nói về phương pháp dưỡng tâm đó Thì tôi và bạn cho em là những người tin Chúa Giêsu Có một khởi đầu hết sức thuận lợi Amen không anh em? Thuận lợi vô cùng, rất thuận lợi. Thuận lợi vô cùng luôn. Có một lần nọ, hồi tôi còn nhỏ đó, lúc tôi hình như 10 tuổi hay 12 tuổi gì đó. Tôi cũng rất là thích mấy cái tôn giáo lắm anh em. Hồi đó là tôi thích mấy cái huyền bí á. À, hồi nhỏ tôi đã thích mấy cái đó rồi mấy ông thầy bùa thì biết rồi là tôi hay ngồi dòm à, mỗi lần ông lên bùa rồi là là tôi ngồi cả đêm tôi coi các ông tập múa anh có một lần tôi đi vô cái chùa kia thì uh, mấy anh tôi dẫn đi thì tôi vô đó tôi thăm thì tôi gặp một cái ông thầy chùa già lắm chắc là gần 80 rồi già lắm ông tu trong chùa đó mà thời đó thì hình như là người ta tu rất là thật giờ tu giả nhiều lắm hồi đó tu thật nha anh chị em tu mà ăn chay rồi đi chân đất rồi các thứ chứ bây giờ thì tu ăn thịt gà không à <coughs> hồi đó tu thật lắm rất là kiên khem các thứ thế xong đó tôi mới vô tôi thăm ổng tôi hỏi sư ông ơi tôi hỏi thật ông nhé ông tu đến giờ này ông có nghĩ rằng ông đã đắc đạo rồi không hồi đó tôi hay quan tâm đến đó ông đắc đạo không thì ông nói không ông nói với các anh tôi và tôi ngồi đó nè ông nói thưa các vị tôi không biết tôi nói thật là tôi không biết đến giờ này là tôi đắc đạo hay chưa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 Và điều này được khẳng định một lần nữa bởi bức thư gửi Timôthê của của sứ đồ Phaolô. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bên là tâm thần mạnh mẽ các tình yêu thương và dè dữ. Anh em thấy chưa? Cho nên tóm lại ở chỗ này đó, khi nói về phương pháp dưỡng tâm để cuộc sống chúng ta được an lạc, vui mừng, thành công đó, thì tôi và bà anh chị em có một khởi đầu hết sức thuận lợi. Và tất cả những điều đó do đâu mà có nào? do sự cứu chuộc mầu nhiệm qua cứu Chúa Giêsu của chúng ta. Không có cứu Chúa Giêsu, tất cả kết thúc. Không có cứu Chúa Giêsu, tất cả đều phải tự bơi trong cái ao thế tục này. Tất cả phải tự bơi. Ai mạnh thì ngồi lên, ai yếu thì chết chìm. Mà nói thiệt cũng chả có ai mạnh cả. Tất cả đều bơi ngập lặng trong cái ao thế tục này. Tham sân si tiêu diệt chúng ta cuộc đời này tiêu diệt chúng ta bệnh tật tiêu diệt chúng ta tranh cạnh chiến tranh tiêu diệt chúng ta mọi thứ hầu như mọi nguồn lực của đời này là muốn tiêu diệt sự sống của con người anh em có thấy điều đó không cho nên muốn ngồi lên rất khó nhưng nhờ cứu Chúa Giêsu bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá bởi sự trả giá đã làm xong của Ngài trên thập tự giá Chúng ta đã đồng chết với Ngài Trong cái bản thể tội lỗi xấu xa Và rồi khi Ngài phục sinh chúng ta đã được phục sinh. Phục sinh với một đời mới. Phục sinh để sống với Đức Chúa Trời. Phục sinh để sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Phục sinh để có khả năng để có thể thờ phượng và kết nối với Đức Chúa Trời. Phục sinh để có thể bày tỏ ánh sáng cho thế giới tối tăm này. Anh em thấy khác hoàn toàn. Cho nên tôi đọc một câu kinh thánh để nhắc lại cái điều này để chúng ta biết ơn Chúa trong Roma chương 6. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắp tem trong sự chết của Ngài. Hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của cha được từ cái chết sống lại thể nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết Ngài thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài Hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi Và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cái trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em, hãy coi mình như chết cho tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Roma chương 6 câu 4 đến 11. Anh chị em thấy chưa? Khi Chúa Giêsu chết, khi Chúa Giêsu nói rằng lạy Cha, con giao linh hồn con trong tay Cha và Ngài tắt hơi, thì tôi và ông bà anh chị em cũng đã tắt hơi. Tắt hơi trong Ngài. Khi tôi và ông bà anh chị em chết, thì mọi điều ô uế, mọi điều của thế tục, mọi quyền lực của thế tục không thể ảnh hưởng chúng ta được nữa. Anh em tưởng tượng đấy, đó là điều siêu nhiên. Chúng ta suy nghĩ đấy Khi chúng ta còn sống đi lại này nè Thì tham sân si ganh ghét nó mới tác động được chúng ta Nó mới khiến cho chúng ta bước vào cái vòng xoáy của nó Và nó làm cho chúng ta bị ô uế Làm cho chúng ta bị điều những điều tồi tệ Để chúng ta sự chết đã đầy trọn rồi ờ, Tội lỗi đã đầy trọn rồi Thì nọc độc của nó sinh ra sự chết Để ảnh hưởng những người xung quanh Nhưng khi chúng ta thật sự chết rồi Thì chúng ta ngắt kết nối với thế giới này tôi và bạn chị em thực sự đã ngắt kết nối với thế gian này theo nghĩa là thế giới tối tăm nhưng Chúa Giêsu không phải chỉ làm đến đó Đức Chúa Trời Cha còn làm một điều diệu kỳ hơn để cho chúng ta hiểu chỗ này đó là sau khi tôi ông bạn chị em và Chúa Giêsu cùng chết thì Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha làm cho phục sinh sống lại một đời mới sống lại một cách đầy viễn hình vinh hiển và quyền năng và tôi và bạn chị em là những người tin nhận Ngài lúc đó cũng được phục sinh Tôi và bạn chị em sống lại cùng Ngài Và cái thần nào để sống lại Sống lại phải có thần chứ Vì thần làm cho sống Hồn làm cho sống Đúng không ạ? Thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một thần mới, một hồn mới Ban cho chúng ta một tâm thần mới mẻ hoàn toàn Để cho chúng ta trở thành con nuôi của Ngài và Kinh Thánh gọi chúng ta là con cái được sinh ra bởi Đức Chúa Trời Đó đó anh chị em Tất cả là nhờ Chúa Giêsu của chúng ta Ngài chết vì chúng ta Ngài phục sinh vì chúng ta Ngài sống lại vì chúng ta Và rồi Ngài sẽ tái lâm vì chúng ta Tôi nói những điều này cho tất cả những ai Chưa biết Chúa Giêsu Chưa biết được sự mâu nhiệm trong Chúa Giêsu chưa biết được một cái món quà vô giá của Chúa Giêsu thì hôm nay hãy đến để dâng cuộc đời mình cho Ngài anh chị em sẽ tìm thấy được ở trong Ngài một cuộc sống mới hoàn toàn, một phương pháp dưỡng tâm mới hoàn toàn mà các tôn giáo thế tục không thể có. Không thể có được anh chị. Vì vậy đó, sự dưỡng tâm trong Chúa không bao hàm ý nghĩa là tu luyện, khổ luyện tâm tánh như các tôn giáo khác. Đã là không đâu anh chị. Mà sự dưỡng tâm trong Chúa có ý nói về việc giữ gìn xây dựng và phát triển cái tâm mới, tâm thiện mà Đức Chúa Trời đã vừa ban cho chúng ta. Anh em hãy nhớ lẽ thật này nha. Nó khác hoàn toàn, nó khác về bản chất. Tôi nhắc lại, các tất cả các tôn giáo khác, các triết lý khác, các đạo giáo khác, người ta dưỡng tâm bằng cách tu luyện, khổ luyện tâm tánh. Họ phải ăn chay, họ phải kiêng khem Họ phải vô núi và ngồi nhìn trong vách đá 9 năm trời Đến nói là quỳ lạy, nói là uh, hòn đá nó, nó, nó thủng xuống nhưng mà chúng ta khác hoàn toàn Chúng ta khi nói về dưỡng tâm Chúng ta đang nói về việc gì Giữ gìn Phát triển và xây dựng cái tâm mới mà Đức Chúa Trời Cái tâm thiện mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Hai cái khác nhau Cho nên Một người mới tin Chúa Cũng có thể phát ra Những cái điều siêu nhiên cực kỳ Mà nhiều những con người thế tục khác Phải luyện tập hàng bao nhiêu năm trời cũng chưa chắc có được một người mới tin Chúa Giêsu cũng có thể cầu nguyện một lời cầu nguyện đầy dẫy sự siêu năng lực từ trời qua lời cầu nguyện của họ mà những người khác học cả đời cũng không. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của họ là tâm mới từ Đức Chúa Trời. Năng lực từ trong họ là năng lực từ Chúa. Vì vậy thưa anh chị em, buổi sáng nay tôi trình bày cho anh chị em bốn bước hay là bốn cách để chúng ta tu dưỡng tâm linh mình hàng ngày. Mỗi ngày, tôi cũng thực hiện những điều này. Và tôi muốn chia sẻ cho anh chị. À, nếu chúng ta không chú ý giữ gìn và phát triển, thì nó đứng yên tại chỗ, dậm chân tại chỗ. Nếu, nếu chúng ta không chú ý giữ gìn và phát triển cái tâm mới mà Đức Chúa Trời ban cho mình, thì chúng ta dù có tin Chúa 30 năm, đời sống tâm linh mình vẫn như cũ. 30 năm sau Thì mình vẫn như mới tin Chúa ngày nào Rất ngây thơ, rất non nớt Và Đức Chúa Trời đâu có muốn chúng ta như vậy Đức Chúa Trời thậm chí trong thơ Hebrew chương 5 còn trách móc chúng ta Trách móc những người lười biếng Không chịu dụng tâm tư luyện tập Mà phân biệt lành dữ Trách móc những người cứ dậm chân tại chỗ trong đời sống của mình Không phát triển gì cả Không kết nối, không hiểu biết ngày thêm không nảy sinh ra những bông trái lành trong đời sống của mình Chúa trách móc những người đó cho nên anh chị em hãy chú ý hết sức chú ý trên đời sống tâm linh của mình để ngày sau khi Chúa Giêsu tái lâm ngày khen chúng ta là những đầy tớ trung tín chứ không phải nói rồi hỏi đầy tớ biến nhát kia rất là nguy hiểm anh chị em ha rất là nguy hiểm đó cho nên điều thứ nhất đó tôi muốn nói anh chị em nè trong phương pháp dưỡng tâm của người tin Chúa này tôi gọi nó là gì phải tẩy rửa liên tục và kịp thời đó là cái đầu tiên cái này không có tìm thấy ở bất kỳ một tài liệu tôn giáo nào tại sao tại vì sự tẩy rửa liên tục và kịp thời chỉ có trong Chúa Giêsu thôi bởi vì chỉ có Chúa mới đổ huyết cho chúng ta thôi và kinh thánh chép rằng mọi tội lỗi chỉ được rửa sạch bởi huyết không có huyết không có sự tha thứ không có huyết không có sự tẩy rửa đây là lễ thật cực kỳ quan trọng anh chị em ha Rất quan trọng Nếu chúng ta không tẩy rửa liên tục và kịp thời Tâm chúng ta bị ô uế Tâm chúng ta bị lu mờ Tâm chúng ta bị xâm hại Tâm chúng ta sẽ bị gì? Rất nhiều những điều rắc rến bên trong Giống như cái nhà lâu ngày anh chị em đi dù là khách sạn 5 sao hay là 3 sao hay là 4 sao gì đó hay là ngàn sao gì đó anh chị em vào ở nhưng mà nếu anh chị em không dọn dẹp nó không lâu chùi nó thì mấy tháng sau anh chị em sẽ thấy điều gì ở đó rác rến bụi bặm hôi hám nữa là khác cho dù khởi đầu nó rất là, là đẹp cho dù khi anh chị em mới tin Chúa anh em được tha thứ tội lỗi lòng anh chị em vui mừng bình an nhảy múa nhưng mà nếu anh chị em không tẩy rửa liên tục và kịp thời một thời gian sau bất an đến buồn rầu lại đến và anh chị em bắt đầu nói ô Bây giờ mình lại trở về như người thế gian nha Hỡn tí là nóng giận Hỡn tí là văn tục Mà anh em nghĩ chắc hai mình chưa được tái sanh nha <laughs> Đúng không? Rất nhiều tín đồ hỏi thôi một sư ơi con tái sanh chưa vậy <laughs> Nhưng mà họ không hiểu được rằng Tôi nói với anh em là khi anh em tin Chúa Giêsu Thì anh em tái sanh rồi Đó là đức tin Đó là điều mà anh em không phải quan tâm vì lời hứa của Chúa rằng nếu anh em thành thật tin Chúa Thì anh em đã được tái sanh Sự vui mừng bình an chắc chắn sẽ đến Nhưng vấn đề là giữ nó mới là điều quan trọng Giữ mới là điều quan trọng Cho nên nhiều khi chúng ta bỏ qua cái điều này Chúng ta không biết giữ Chúng ta không biết giữ gìn phát triển Cho nên rồi những sự khác nó xâm nhập à Nó làm cho ngọn đèn chúng ta lu mờ đi Rồi chúng ta chợt thấy mình quá tồi tệ và mình bắt đầu nghi ngờ sự cứu rỗi của Chúa mình nghi ngờ rồi bắt đầu thậm chí còn nói một sư cầu nguyện đủ quỷ cho con cái <laughs> chắc là con quỷ đây chứ nó đang trói buộc cái gì đó thật ra cũng chưa chắc đâu anh em cái gì mình cũng đổ cho quỷ hết trơn nhưng quỷ thật sự chỉ là cái bước sau thôi cái bước đầu tiên của quỷ đó là nó ném rác rến vào con người chúng ta trước Chứ không phải tự nhiên nó nhảy cái đùng vô cái nó ngồi trong đó đâu Làm gì cái chuyện đó Nếu nó nhảy cái đùng vô thì tất cả anh chị em con người chết sạch hết rồi Không ai sống hết Nó không nhảy được Quỷ nó không thể tự động đi vô một con người đâu Nó muốn ảnh hưởng một con người Thì nó ném rắc rến vào Nó ném cây đắng giận hờn Không tha thứ gian tham gian dâm dâm dục ô uế suy nghĩ bất khiết vô ném vô rồi mình không để ý mình nhận nhận nhận không tẩy không rửa không gì cả cứ nhận một hồi cái nhà mình như cái chuồng lợn cái nhà là ý nói cái cái cái con người mình á, như cái chuồng lợn thì quỷ nó nói đây mới là môi trường của ta sống đây tại vì quỷ nó không sống chỗ sạch sẽ được nó phải sống chỗ chuồng heo chuồng bò á sống chỗ đó thì nó thấy vô giấy rồi là nó kéo cả nhà dòng họ nó vô nó ờ. ở và chúng ta trở nên cực kỳ đau đớn mình nghi ngờ đủ thứ và đời sống mình với tàn anh chị em ơi tẩy rửa kịp thời và liên tục là như thế nào đây tôi đọc anh em nghe một câu kinh thánh rồi từ câu kinh thánh này anh chị em hãy áp dụng cho bản thân mình nha câu kinh thánh đó được chép ở trong văn nhất chương 1 câu 7 đến câu 9 đây nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình. Và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công minh để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Anh chị em thấy chưa? Đây là câu Kinh Thánh nền tảng cho cái vấn đề tẩy rửa liên tục đời sống tâm linh của mình. Nghĩa là gì đây? Đức Chúa Trời muốn tôi và bạn chị em liên tục bước đi trong sự sáng với Ngài Liên tục, đừng có sự tối tăm Đúng không ạ? Để chúng ta với Ngài được giao thông với nhau Để Ngài nói chúng ta nghe Mà chúng ta nói Ngài cũng nghe Những gì Ngài muốn truyền đạt Thì Ngài truyền đạt một cách hanh thông Không có gì ngăn trở Gọi là sự sáng mà Thấy đúng chưa? Nhưng điều gì khiến cho chúng ta đi trong tối tăm Tội lỗi Ngay khi chúng ta đang đi với Chúa như thế này tự nhiên chúng ta gặp phải một sự xung đột nào đó một sự vấp phạm nào đó và lòng chúng ta bắt đầu bị bị vấp phạm chúng ta thấy ghét ai đó hận thù ai đó nghi ngờ ai đó giận hờn ai đó và chúng ta thấy đường đi của mình bắt đầu xám xám mờ mờ ảo ảo đúng không thường là như thế lòng bắt đầu hơi bất an lời cầu nguyện bắt đầu thiếu quyền năng cầu nguyện bắt đầu giống như là nói vô bức tường không thấy ngọt ngào như xưa nữa nhưng nếu chúng ta là những tín hữu non kinh nghiệm thì chúng ta nói thôi kệ nó ôi chắc hôm nay là tâm trạng mình không tốt quá mà để ngày mai tâm trạng nó tốt và chắc cầu nguyện hay hơn rồi chúng ta lại cố gắng nhảy múa hallelujah hát hò đến hội thánh nhảy múa đùng đùng nhưng về nhà thì vẫn nguội lạnh nhưng mà nếu thực sự chúng ta là người có kinh nghiệm thì chúng ta phải áp dụng phương pháp gì tẩy rửa kịp thời anh em biết không, Đức Chúa Trời đặt trong chúng ta một lương tâm. Và lương tâm tôi gọi nó giống như cái radar vậy đó. Radar mà phát hiện sớm á, anh em biết trong kỹ thuật quân sự không? À, ngày hôm nay nó có cái radar đúng không? À, nó luôn luôn nó, nó ra này. Tất cả những tên lửa nào bắn vô là nó phát hiện liền. Tên lửa bắn vô là nó phát hiện ngay để nó bắn một mũi tên khác để diệt trừ cái tên lửa đó. Nếu nó không phát hiện sớm như thế thì cả thành phố tan hoang. Đức Chúa Trời đặt trong chúng ta một cái lương tâm Giống như cái radar Để nó cảnh báo cho chúng ta những mối nguy hại Có thể làm hại tấm lòng của mình Anh em vừa nói dối một cái Lương tâm anh em nói à, Không được nha Nó nói Anh em vừa ghét ai cái Lương tâm anh em nói Cái này là Chúa không đẹp lòng Anh em vừa cay đắng ai cái Nó nói Không được nha phải tha thứ đi Nó cảnh báo nhưng nếu anh chị em mình bỏ qua sự cảnh báo đó Thì nguy hiểm vô cùng Giống như radar nó cảnh báo rồi Mà lính thì vẫn sao Rút ổ cắm ngủ luôn Anh em nghĩ đây ngày hôm nay có một số người rút ổ cắm Đúng mà rút ổ cắm ờ, Thấy cái máy này cứ chuông báo động phiền quá rút ổ cắm để ngủ Thế này mai là ngủ luôn với âm phủ luôn Nó giống như cuộc sống chúng ta lương tâm chúng ta cảnh báo chúng ta mà nếu chúng ta không kịp thời dừng lại để ăn năn để tẩy rửa để nói với Chúa rằng Chúa ơi con có lỗi rồi Chúa xin huyết ngài tẩy con nếu anh em không nói ngay điều đó thì nọc độc đã bước vào anh em hiểu ý không ạ nọc độc bước vào và nó tan phá cái tâm của anh chị nó âm thầm nó gây bệnh cho cái tâm của anh chị mà anh chị em không biết rồi một ngày nọ anh chị em nghĩ rằng ôi sao đời sống tâm linh của mình càng ngày càng đi xuống không phải đâu đó là do nọc độc từ ngày xưa mà anh chị em không chịu tẩy rửa bởi huyết Giêsu cho nên tôi nói phương pháp đầu tiên đó là tẩy rửa liên tục và kịp thời khi chúng ta bước đi trong thế giới đầy sự vấp phạm này tôi và bạn chị em chắc chắn sẽ có lúc bị cám dỗ sẽ có lúc bị tấn công sẽ có lúc vô tình hay hữu ý Chúng ta vấp phải những điều mà Chúa không đẹp lòng Thậm chí vua David còn nói với Chúa rằng Lạy Chúa hãy tha cho con những tội con không biết nữa cơ Ông nói kỹ vậy đó Cho nên một lần tôi đọc quyển sách của ông Kenneth Hagin Ông nói về điều này Ông nói kinh nghiệm của ông ấy Là ông lập tức ăn năn Dù ông đang đi trên đường ông cũng ăn năn Dù đang làm việc ông cũng phải ăn năn Có một lần ông nói ông đang lái xe Và Đức Thánh Linh cáo trách ông một điều mà ông làm sai ông nói là ngay lập tức ông dừng xe vô lề để ông cầu nguyện ăn năn tội và rửa sạch trước mặt Chúa không đợi về nhà nha anh chị vì khi chúng ta cứ lần lửa cứ đợi cứ đợi cứ lần lửa đợi chúng ta sẽ quên khi chúng ta quên rồi nhưng mà đọc đọc thì nó không quên nó vẫn phát huy tác dụng trong tâm của mình nó vẫn âm thầm tàn phá tâm của mình nó vẫn âm thầm làm cho chất lượng đời sống tâm linh mình giảm xuống mà mình không biết Một tội một tội lỗi anh em phạm ngày hôm nay anh em quên Ngày mai anh em có thể bình an để sống Vì lương tâm anh em nó không còn cảnh báo nữa Nó nói à thằng, thằng chủ nhân này nó bỏ qua rồi Thôi tao không cảnh báo nữa Và mình nghĩ mọi thứ ổn rồi Mình nghĩ là mọi sự ổn nhưng không ổn Không ổn chút nào Cái tội đó vẫn đang âm thầm gieo chất độc và hạt giống của nó trong lòng anh em cái hạt giống xấu đó vẫn âm thầm bên trong lòng anh em và nó mọc ngày nào anh chị em không có biết không biết đâu không biết nó sẽ mọc ngày nào đó tháng sau nó mọc năm sau nó mọc tuần sau nó mọc anh em không biết lúc nó mọc ra rồi thì nhỏ hơi khó cho nên tôi nói lại với anh chị em nè Vậy hãy xưng tội cùng nhau cầu nguyện cho nhau Hầu cho anh em được lành bệnh Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện Thật có linh nghiệm nhiều Hãy xưng tội cùng nhau xưng tội mình ra trước mặt Chúa ngay lập tức tức thời anh chị em nhé đó là phương pháp đầu tiên phương pháp này không có nơi nào dạy chúng ta ngồi kinh thánh hết không có nơi nào hết tất cả những người thế tục người ta cho mình là thánh thiện là thánh nhân hết à, nhất là những người tu tập đúng không ạ mình là thánh hết không có tội gì cả không phải tất cả chúng ta đều có những sự thiếu sót phương pháp thứ hai anh chị em Phương pháp thứ hai, tôi gọi đó là dầm thấm liên tục trong sự hiện diện của Chúa để thẩm thấu thần tánh của Chúa bởi Đức Thánh Linh. Anh em ghi nhớ ha. À, mình dưỡng cái tâm mình bằng cách đó. Tức là mình dầm thấm liên tục trong sự hiện diện của Chúa và mình bắt đầu hút lấy thần tánh của Ngài, thẩm thấu thần tánh của Ngài và mình biến hóa giống Chúa bởi Đức Thánh Linh. Đó đó anh chị em, nó lạ lắm. Chứ không phải là mình khổ, mình tu, mình tập gì đâu, không phải đâu. Mình nhận từ Chúa. Anh em muốn tốt không? Hãy nhận cái tốt từ Chúa Anh em muốn không ngon không? Hãy nhận cái không ngon từ Chúa Anh em muốn có tri thức, trí tuệ không? Hãy nhận tri thức và trí tuệ từ Chúa Anh em muốn có sức khỏe không? Hãy nhận sức khỏe từ Chúa Đấy là nguyên tắc bất di bất dịch Ở đầu anh chị em nghe câu kinh thánh nha Vả Chúa tức là Thánh Linh Thánh Linh của Chúa ở đâu Thì sự tự do cũng ở đó Chúng ta ai nấy đều để mặt trần Mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Anh em thấy chưa? Mình ngắm nhìn Ngài, mình dầm thấm mình trong Ngài, thì mình gì? Giống Ngài, ảnh hưởng bởi Ngài, hóa lên như Ngài, biến hóa trở nên giống như Ngài. Cho nên trong kinh nghiệm cá nhân anh chị em, tôi thấy đó, mỗi lần mà mình dành thời giờ mình ở yêu với Chúa đó, Tức là mình dầm thấm trong tình yêu Trong sự hiện diện của Ngài Mình thấy ai mình cũng yêu mến hết anh chị Không nói thiệt á Dù có người xấu, người đẹp, người gì Đến nữa mình thấy Ôi sao con người nó tuyệt vời quá Rất tuyệt vời Con người là tạo vật bậc cao nhất của Đức Chúa Trời Và mình nhìn rất là đẹp để Ai cũng thân thiện hết á Còn những thời gian mà mình lười Mình không chịu ở với Chúa đó Nói thiệt là thấy ai cũng phiền hà ghét Chả muốn cái tiếp xúc ông đi, chỗ, đi chỗ khác chơi mệt đấy không cái đó là mình phải nói thật nó là như vậy đó cho nên nếu chúng ta là người ở gần Chúa Chúng ta sẽ có tâm tánh của Chúa Có tâm tánh của Chúa Và cái tâm tánh của Chúa là tâm thiện Tâm tốt, tâm nhân từ Tâm bao dung Cái tâm không tham, không sân, không si, không hận, giận, không hờn, không ghét Đó là tâm của Chúa Cái đó con người tội lỗi không có được không thể nào có được mà chúng ta cần phải nhận từ Chúa. Anh chị em nhớ cái câu cầu nguyện mà ông T.B. Joshua ông hay dạy các các tín hữu toàn thế giới để suy ngẫm không? Ông dạy câu gì anh chị em biết không? Hãy cắt bỏ con nhiều và cho con Chúa. Đó đó anh chị Cho con Chúa sự tốt của Ngài. Cho con Chúa lòng tử tế của Ngài. Cho con Chúa ơi lòng thành thật của Ngài. Cho con nhiều hơn Chúa ơi lòng nhân từ của Ngài. Và mình cứ cầu nguyện suy ngẫm như vậy Dành thấm như vậy Ở trong sự hiện diện của Chúa Thì ngày qua ngày Tâm anh em được biến hóa trở nên giống như tấm lòng của Chúa Giêsu. Anh em thấy Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu khi chữa lành cho người nào thì Kinh Thánh có nói sao anh chị em? Ngài động lòng. Đôi khi tôi ở với Chúa tôi cầu nguyện cái đó anh chị em ạ. À. Tôi không nói dấu gì anh chị em đâu, tôi không có cái tấm lòng thương xót yêu thương. Thật sự không có tấm lòng đó Tôi là một con người ngày xưa tôi sống rất là ích kỷ Tôi chỉ muốn cho tôi thôi Tôi bình an ngủ là được rồi Còn anh kia cả Muốn gì đó muốn Phiền hà gì Nhưng mà khi đến với Chúa đó Khi phục vụ Chúa trong cái chức vụ này Tôi thấy mình thiếu Tôi thấy mình thiếu Nếu như tôi không có tấm lòng bao dung Không có tấm lòng hy sinh tận hiến Tôi không làm được chức vụ này Không làm được vì con người ai mà chả muốn an nhàn cho mình anh chị em Ai chả muốn Nhưng mà tấm lòng của Chúa Giêsu thì Ngài lại muốn sự an nhàn cho người khác trước khi muốn an nhàn cho mình Ngài muốn điều lợi cho người khác trước khi muốn điều lợi cho mình Và tôi hay ở với Chúa và tôi cầu nguyện Nhiều khi tôi rơi nước mắt trước Chúa Tôi nói Chúa ơi cho con nhiều hơn tình yêu của Ngài Chúa ơi tấm lòng của Ngài hãy cho con Thì con mới có thể tiếp tục trong chức vụ này Chúa ơi hãy cho con lòng thương xót của Ngài Để con có sức mạnh để tiếp tục công việc này Tôi cầu nguyện như vậy anh chị em Và sức mạnh của Chúa đến Lòng thương xót của Chúa đến Sự bình an của Chúa đến Và một ngày nọ tôi chợt phát hiện ra Tự nhiên mình vui vô cùng vui Khi thấy một người được chữa lành Mình vui vô cùng vui Thậm chí là nhảy mừng khoe đủ thứ người Khi thấy một người được giải cứu khỏi ma quỷ khi thấy họ cười, họ nhảy, họ vui mừng Tự nhiên mình hạnh phúc Và tôi nói Chúa ơi cái đấy không phải đến từ con Mà đến từ Chúa Tấm lòng của Chúa phải được thẩm thấu qua chúng ta thưa anh chị em Phải thẩm thấu qua chúng ta Nếu chúng ta muốn là trở thành một người Có tấm lòng thiện lành như Chúa Thì chúng ta phải dành thời giờ Dành thấm liên tục trong sự hiện diện của Ngài Và thẩm thấu thần tánh của Chúa Cái điều đó rất là quan trọng thưa ông bà anh chị em trong Colosse chương 3 câu 16 17 chép thế này: Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự không ngon. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh bài hát thiên liêng mà dạy và khuyên nhau Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời Mặc dù anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha Đây là phong cách của người dầm thấm trong Chúa Chúng ta hãy đến với Chúa một cách tự nhiên như người cha đến trước con đến trước mặt cha mình. Trong một bầu không khí thân mật yêu thương và chúng ta hãy thờ phượng Chúa. Chúng ta hãy nói những điều tuyệt vời cho Chúa chúng ta. Hãy tôn cao danh của Ngài. Hãy làm những điều gì đó mà anh em cảm thấy rất tốt cho Chúa. Anh em biết không? Cái nan đề của nhiều tín đồ ngày hôm nay đó Nó nằm ở chỗ này Nan đề của nhiều tín đồ ngày hôm nay là Chúng ta có đủ thời giờ cho mọi thứ Mà không tìm được một, dù một tiếng đồng hồ Ở trong phòng riêng với Đức Chúa Trời Tôi thấy cái nang đề nó nằm ở chỗ đó đấy à, Chúng ta có thời giờ để lướt Facebook Chúng ta có thời gian để xem Youtube Chúng ta có thời giờ để đi uống trà sữa Chúng ta có thời giờ để ngồi uống ờ, gì đó trà chanh vỉa hè Để tán gẫu đủ thứ hết nhưng mà bỏ mọi sự ra để vô trong phòng riêng đóng cửa lại với Chúa một tiếng đồng hồ chúng ta không làm. Chúng ta ngồi đâu cả 5 phút là bắt đầu nhấp nhõm, nhấp nha, nhấp nhõm. Cứ cà giật, cà giật, cà giật. Cứ muốn đứng dậy đi không? Anh em thử đi sẽ thấy. Thử đi, đó là sự thật đó. Sự thật nó lưỡi. Anh em ngồi yên 5 phút đi, bắt đầu là cái gì đó nó giật cái đầu mình, nó cứ lôi mình đi. Mày đi ra mày làm ở đây đi chứ. Mày đi ra mày check cái email Facebook đi cho có người nhắn tin cho mày đó đó là nan đề của chúng ta Đó là nan đề của thế giới hiện đại này Nan đề Tại sao mà lòng chúng ta tràn đầy sự xấu xa Bất an, sợ hãi, lo lắng, phiền muộn Bởi vì chúng ta không để thời giờ Để thẩm thấu những sự tốt lành của Đức Chúa Trời Chúng ta bị hao hụt đi mỗi ngày Mà chúng ta không biết Chúng ta bị thế giới này Nó cướp đi tất cả những sự tốt lành của mình Rồi nó đem những sự ô uế của nó Đẩy vào lòng mình mà mình không biết mình tưởng là mình ok lắm Nhưng không phải đâu Tôi nói lại nếu chúng ta Kể cả tôi, ông bà anh chị em Dù là một tín đồ hay là một người làm chức vụ Mà không dành thời giờ Để ở riêng và dầm thấm với Chúa Thì tất cả đều được sụp đổ từ bên trong Sụp đổ từ bên trong Không có cái gì đâu Tôi dám chắc luôn Còn nếu có là chỉ hào nhón bên ngoài cho vui tí tí thôi Đèn nhấp nháy, trống kèn đánh đùng đùng Còn bên trong chả có gì không có sự sống Không có sự sống Nếu chúng ta không ở với Chúa Thì chúng ta không có sự sống để cung ứng cho người khác Không có Lấy đâu ra Vì bản thân con người chúng ta có đâu Chúng ta phải thẩm thấu từ Chúa Chúng ta phải được nhận từ Chúa Trước khi đi phục vụ người khác Anh chị em thân mến ơi Đây là chỗ tôi thách thức anh chị em hãy áp dụng như thế này Hãy hứa dân một thời giờ cố định trong ngày cho việc thờ phượng Chúa một cách cá nhân. Hứa dân đi. Anh em hứa dân đi. Anh em hãy nói Chúa ơi con hứa dân từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng chẳng hạn. Anh em dám làm điều đó không? Tôi thách thức anh chị em. Anh em hứa dân. Và khi anh em hứa dân rồi đó. Thì anh em vô phòng đóng cửa lại. Khó chốt một cái cách rồi xong luôn. Ở đó cho đúng 7 giờ anh em mới bước ra. Được không anh chị em? À, anh em amen đó nha à, amen là chúa hiện diện ở đây đó nha chứ không phải nói amen ở đây xong rồi về nhà là trớt quớt là không được à nha đúng không ô cái điều này cực kỳ quan trọng rất quan vô cùng quan trọng tôi nói thiệt với anh chị em hứa dân tiền dân bạc chưa chắc tôi vui bằng hứa dân thời giờ với chúa không đó là sự trong hội thánh cũng vậy một tín đồ hứa dân tiền dân bạc Mục sư đừng có vui Mà nếu họ hứa dân cuộc đời họ để riêng tư với Chúa Thì hãy vui Đó mới là điều đem lại sự sống Còn hứa dân tiền dân bạc là chỉ là dân cái chuyện nhỏ thôi Dân cái chuyện đời này thôi Dân cái chuyện ngắn hạn thôi Còn hứa dân một đời sống riêng tư với Chúa Là hứa dân ở cõi đời đời Đó mới là điều mà những người chăn chiên cần phải vui mừng Cho nên nếu tất cả anh chị em ngồi đây buổi sáng hôm nay anh chị em hứa dân một thời giờ cố định cho việc thờ phượng Chúa Có thể đó là buổi sáng, buổi tối Hoặc một thời gian nào đó trong ngày Nhưng mà phải là thời gian chất lượng Thì tôi nói thật à Sự phấn hưng không còn xa nữa đâu Không xa đâu Người ta cứ hô hào phấn hưng phấn hưng Nhưng mà tôi nói với anh chị em Sự phấn hưng bắt đầu từ trong lòng của mỗi một chúng ta Trong đâu xa hết trơn Tôi phấn hưng thì tôi sẽ phấn hưng người bên cạnh tôi anh em phấn hưng thì anh em sẽ phấn hưng trong gia đình anh chị em anh em phấn hưng tại hội thánh anh chị em anh em phấn hưng tại làng mạc anh chị em anh em gặp người nào cũng nói về Chúa Giêsu hết gặp người nào anh chị em cũng nóng như cục than thì họ sao nguội được phải đúng không cho nên sự phấn hưng nó bắt đầu từ trong lòng mỗi một chúng ta khi chúng ta chốt cửa và dầm thấm mình với Chúa một cách riêng tư thờ phượng với kinh thánh mở ra với những bài hát mở ra cầu nguyện liên tục ca ngợi Chúa Chúa ơi đến thăm viếng con đúng chạm tấm lòng con đổ đầy con chuối thần khôn ngoan mặt khải đến trên con chuối anh em ngồi cứ thơ phượng hết lòng vào Chúa Một tiếng đồng hồ thôi anh em bước ra sáng như mặt trời đứng giữa trưa luôn Chắc chắn tôi kinh nghiệm cái này rất là nhiều lần Trong cuộc đời chức vụ của mình Tại sao tôi có sức để mà phục vụ anh chị em Không phải vì mình luyện công hay gì đâu không có đâu Hay là uống thuốc bổ gì không phải nhiều người cũng cho tôi thuốc bổ lắm nhưng mà tôi ít uống lắm đã thuốc bổ gì bổ được cái sức mà chúng ta có là cái sức khi chúng ta ở riêng với Đức Chúa Trời đó đó anh chị bí quyết là chỗ đó thôi không có gì khác đâu mỗi buổi sáng lúc 3 giờ sáng thức dậy 3 giờ sáng là cái giờ mà ai cũng ngủ hay đúng không không gian xung quanh thì yên tĩnh không yên tĩnh ai quấy rầy mình không? không lúc đó mình thức dậy với chúa mà muốn thức dậy 3 giờ sáng á, thì đừng ngủ lúc 1 giờ đêm một giờ đêm còn ngồi bấm facebook cái này 3 giờ sáng mà thức dậy thì thức được hai hôm à mặt mày xanh lét liền muốn thức 3 giờ sáng á, 8 giờ 9 giờ đi ngủ đi tôi nói cho em là anh em thức dậy sớm á, ngày anh em dài hơn anh em làm việc nhiều hơn hiệu quả hơn thay vì anh em ngủ muộn anh em tưởng rằng mình sẽ làm thêm việc này việc không có đâu tất cả đều kém chất lượng tôi khuyên các tín đồ hãy tập làm người của đức chúa trời đi là ngủ sớm dậy sớm với đức chúa trời amen không ạ à? đó là người của đức chúa trời tôi chưa thấy một người của đức chúa trời nào trong kinh thánh mà ngủ đến trưa đứng bóng mới thức dậy cả đó. Đó. À, đúng không chưa đây Chúa Giêsu tờ mờ sáng đã đi vào chỗ vắng vẻ để cầu nguyện riêng với cha mình đúng không anh em đó làm sao mà mình có thể sống khác hơn Chúa mình được cho nên chị em ơi chất lượng có nghĩa là có giá trị thời gian có giá trị và anh em hãy ưu tiên cho việc ở riêng cùng với Chúa với kinh thánh và tấm lòng ham thích sự hiện diện của Ngài hãy tập nắng ná lại bên Chúa để hút lấy sự ấm áp của Ngài anh em hiểu cái chỗ này không ạ à? nắng ná tôi thích vậy đó ví dụ như tôi nói chúa ơi 8 giờ con phải làm việc này nhưng mà đôi khi á tôi nắng ná lại đến 8 giờ 10 với chúa chứ đừng có nói với chúa 8 giờ con đứng dậy nha chúa kết thúc là 8 giờ cái rập cái đứng dậy đừng hãy nắng ná cái nắng ná này nó giống y như cái người mà trong mùa đông mà sửa cái bếp lửa anh chị em biết không ạ mình cứ cứ dày dày xung quanh bếp lửa ấm không rất là thích cái người mà mùa đông lạnh lẽo mà cứ ở bên bếp lửa này tao đảm bảo cái người đó không muốn đứng dậy đi không muốn đứng dậy đi bởi vì bếp lửa nó quá ấm đi nó tạo cho mình một cái cảm giác thoải mái quá đi và người đó cứ nắng ná bên cạnh không muốn đi tôi muốn anh chị em có tấm lòng đó với Chúa khi ở trong sự hiện diện của ngài chúng ta cứ phải nắng ná bên ngài Chúa ơi con thích sự hiện diện của ngài con muốn thích nói chuyện tiếp với Ngài Con muốn thích hát cho Ngài Đọc tiếp lời Chúa cho Ngài Nghe và suy ngẫm một vài Tiếp một vài câu kinh thánh cái khả năng nắng ná này Nó khiến cho anh em càng hấp thu được Những thần tánh yêu thương của Chúa Trong tấm lòng của mình Và mình trở nên người thiện chiến Ở trong thế giới thuộc linh Càng gần Chúa Nó nhiều ít lời lắm chị em Rất nhiều ích lợi Đấy Sắp tới thì tôi sẽ phát hành cái xe quyển sách sách nói á sắp xong rồi còn vài chương nữa thôi thì tôi sẽ post lên anh chị em nhớ theo dõi sách nói để nghe nha quyển sách này có tựa đề là dầm thấm trong Đức Thánh Linh. Rất là rõ ràng chi tiết từ chương 1 đến chương cuối. Anh chị em hãy nghe quyển sách này và học theo. Tôi nói rằng đời sống tâm linh anh chị em sẽ nâng lên một tầm cao mới với Chúa. Amen không ạ? Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Wow. Đây là là một điều mà hội thánh ngày hôm nay đã đánh mất. Hội thánh ngày hôm nay chỉ thích cái hào nhón bên ngoài, thích cái ồn ào bên ngoài, mà thiếu đi một cái đời sống nội tâm sâu lắng với Chúa. Nó nằm ở chỗ đó đó anh chị. Mình mỗi một chúng ta phải xây dựng một đời sống nội tâm sâu lắng cá nhân với Chúa. Trước khi mình đứng lên mình trình diễn trước đám đông, mình phát biểu trước đám đông, mình phục vụ đám đông thì anh em phải có hàng giờ, hàng ngày ở chỗ kín nhìn với Đức Chúa Trời. Đây là cách của chúng ta. Cách của các giáo phụ ngày xưa tôi đã đọc những lịch sử kinh thánh. Có những Ờ, những những người, những vị sứ đồ, những vị giáo sĩ, những vị truyền giáo, những vị đầy ơn của Chúa, họ đã ở riêng với Chúa rất là nhiều và họ đầy những cái cái cái bản chất của Chúa để bày tỏ cho người. men chị đó là phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba để chúng ta dưỡng tâm là gì? Tôi gọi là gì? Hãy ngăn chặn kẻ xấu xâm nhập phá hoại thân tâm của mình bằng cách thanh lọc tư tưởng và phương tiện nghe nhìn một cách liên tục. Tôi nhắc lại nha Đó là ngăn chặn kẻ xấu xâm nhập Phá hoại thân tâm của mình Bằng cách thanh lập tư tưởng Và phương tiện nghe nhìn một cách liên tục Đó anh chị Tôi đọc mấy câu kinh thánh để làm cái chủ đề này Trong Philip chương 4 câu 6 đến câu 7 câu 8 chép này này Chớ có lo phiền gì hết nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt qua mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 8. Rốt lại hỏi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Anh em thấy chưa? Như vậy qua ba câu kinh thánh này chúng ta thấy cái sự thanh lọc không ạ? À? thanh lọc Chúa muốn anh chị em đừng lo lắng Chúa muốn lòng anh em phải bình an liên tục Tấm lòng bình an là tấm lòng có Đức Chúa Trời Tấm lòng lo lắng là tấm lòng bị ma quỷ tác động Chúa tạo ra thế giới này nó tuyệt vời lắm Nó đầy đủ lắm Nó hoàn hảo lắm Con người không có cái gì phải lo hết rồi Còn nếu mình lo đó thì là có một kẻ nào đó nó nói bên lỗ tai là mày sắp chết rồi bệnh viện nó trả mày về rồi chuẩn bị đi rồi mày sắp nợ nần người ta chuẩn bị chặt tay chặt chân mày rồi và lo rồi chưa hết lo tương lai lo đời cháu đời chắc đời chít nó ăn gì uống gì mặc gì đủ thứ lo tôi nói trên cái lo này không đến từ đức chúa trời đức chúa trời không tạo ra thế giới này với những sự lo lắng Ngài tạo thế giới này với sự bình an và chu cấp từ Ngài Cho nên khi chúng ta để lòng mình lo lắng đó Thì lòng mình đã bị ô uế rồi Chúa Giêsu há chẳng dạy sao anh chị em Người chớ có lòng lo lắng Ăn gì uống gì mặc gì Vì những sự đó dân ngoại phải còn các ngươi trước hết hãy tìm sự công bình và nước Đức Chúa Trời đi Rồi cha trên trời sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa Đấy. Chúng ta mang rất là to Mà đôi khi rất khó làm Cứ lo thôi Phải không ạ? Ai chả amen Hãy tin nước rơi sự công chính Amen Nhưng về nhà vẫn cứ lo Chúa ơi con lo Không biết ngày mai phải làm gì Đó là cái chỗ mà chúng ta đang thiếu hụt Cho nên làm thế nào để chúng ta đừng lo Tôi quay trở lại với cái thứ, thứ nhất Cái thứ hai tôi vừa chia sẻ Chúng ta chỉ không thể lo khi lòng chúng ta đầy dẫy thanh linh của Đức Chúa Trời Đó là siêu nhiên Lòng bình an là lòng siêu nhiên Chúng ta không thể tự cố lên dây cót cái đầu mình đừng lo Không cố được đâu anh em đừng cố Anh em cố nó sẽ là loạn thần đấy Mất ngủ đấy Cho nên để mà chúng ta đừng lo Hãy dâm thẩm mình trong Chúa Hãy làm đây những sự bình an của Chúa Hãy trình mọi nhu cầu mình cho Chúa và quên nó đi rồi chính sự siêu nhiên của Chúa đến Và lòng chúng ta tự nhiên bình an Bình an lạ lắm Bình an không giải thích được Đó là bình an từ Chúa Và sao nữa anh chị Chúa nói rằng là gì Phàm điều gì chân thật Điều gì đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng Có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen thị. nghĩ đến Nghĩa là mọi tư tưởng nó đến trên đầu mình Mình phải lọc qua cái phễu này Nó có cái phễu để lọc Mình phải xem à cái điều mày vừa nói đó đáng khen không ba chào quà có tiếng tốt không ba chào quà có nhân đức không ba chào quà có chân thật không ba chào quà có thành à, có gọi là gì thanh sạch không rồi giờ tí đi chục khác trời đó cái cách mình lọc là như thế đúng không mình phải thánh lọc tư tưởng mình nhiều khi đôi khi chúng ta để cho tư tưởng mình như một con ngựa hoang vậy đó nó muốn chạy chỗ nào nó chạy nó muốn đi chỗ nào đi nó muốn đi xóa xỉnh nào nó đi thì rất nguy hiểm cho cái tâm anh em thử nghĩ một trong những cái mà khó xích nhất là cái tư tưởng nghĩ lung tung lang thang đủ thứ hết nhưng đức chúa trời nói rất rõ ràng mà phàm điều gì đáng tôn công bình thanh sạch đáng yêu chuộng có tiếng tốt có nhân đức đáng khen thì mới nghĩ ra còn những gì gì khác những sự đó gì ta cho đi chỗ khác đóng lại Đừng cho nó thâm nhập vào tư tưởng của mình Anh chị em thấy không ạ à? Đấy là tư tưởng Còn nghe nhìn nữa chứ Nghe nhìn thì cái thời đại trước chúng ta đó nó ít Chứ còn ngày nay thì kinh dị quá Tôi thấy đúng là kinh dị Tôi đi trên máy bay, tôi đi trên phương tiện công cộng Tôi thấy có người thanh niên cứ vậy à, Vừa đi cứ vậy Cái điện thoại cứ trước cứ vậy nó nói ôi sao như người máy <laughs> Rất buồn cười lúc nào cũng cái điện thoại kìa kìa kìa hôm qua tôi đi lên tôi quan sát một anh chàng một anh chàng ảnh ngồi bên cạnh tôi á con mắt ảnh đeo mà nó cận lòi lên cái kính mà nó dày như cái đít chai như thế này mà cái điện thoại ảnh thì để trước mặt nó sát con mắt này mà anh mở tiktok <laughs> tiktok gì đó mà nó sát như nè tôi ngồi tôi nói chú ơi cái anh này sao kỳ cục vậy anh cận lòi như thế này mà anh cứ ngồi mà anh ngồi tôi đấy là gần một tiếng đồng hồ anh xem mấy cái đó không rồi rồi khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì thì dĩ nhiên là nó bắt khó lại một cái rồi khi vua mới xuống hại là mở ra tiếp tục cái rồi chúa cái thế giới này nó kỳ quá cho nên chị em ạ à, chúng ta hãy cẩn thận với những gì mình xem và mình nghe bởi vì con mắt này với lỗ tai này nó là cái cửa ngõ để đưa vào lòng mình những điều từ thế giới à, nó là cửa ngõ Hiểu không ạ? Cho nên trong thi thiên 119 câu 37 mới chép là Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không Làm cho tôi được sống trong đường lối Chúa Anh em thấy không? Tác giả đã nói là xây tôi, xây khỏi đây Đừng để tôi xem những điều đó Đừng để tôi nhìn những điều đó, đừng để tôi nghe những điều đó Bởi vì nó hư không Nó làm hại tâm linh tôi Nó làm hại, làm ô uế tâm lòng tôi Nhưng mà đôi khi hôm nay đó Tất cả anh em mình Đôi khi chúng ta quá chủ quan Chúng ta cho phép cái điện thoại mình Nó thâm nhập vào lòng mình Vì những điều gì mình xem Anh em hãy thận trọng với cái điện thoại của mình Nếu anh em sử dụng điện thoại của mình Để liên lạc Ok Để đọc lời Chúa Tôi ok Để nghe những bài giảng thuộc linh có ích lợi Tôi ok Nhưng nếu anh em xem Đem cái điện thoại của mình Để nghe những cái thứ tạp nham của thế giới này Thì hãy coi chừng linh hồn của mình Cô Trần anh chị em ạ à, Cô thấy nguy hiểm vô cùng tôi không phải là giảng bài giảng quá thái cực Để nói rằng anh em phải vứt hết tất cả thứ đó không Chúng ta đang sống trong cái thời đại nào Chúng ta phải hòa mình vào thời đại đó Nhưng Chúa cho chúng ta sự khôn ngon Để lọc lấy những điều tốt Loại bỏ những điều xấu Amen chứ Satan là, là cái kẻ thế Satan là kẻ lợi dụng Tôi tin rằng Công nghệ thông tin thời đại 4.0 tự động AI tất cả mọi thứ là trí tuệ đó đến từ đấng tối cao chứ không phải từ Satan. Nhưng Satan nó lợi dụng những cái đó để hành hại con người. Chúng ta phải biết mưu trước của nó. Chúng ta phải loại bỏ những điều gì ô uế, những điều gì xấu xa, những điều gì trói buộc, những điều gì hại hiếp đời sống chúng ta và lọc lấy những điều gì tốt cho linh hồn của mình. Amen chứ? Đó là cách của chúng ta. Cho nên anh em phải lọc những gì mình nghe, lọc những gì mình xem, lọc những gì mình nghĩ qua màn lọc của Đức Chúa Trời là lời của Chúa. Đó, Chúa há chẳng nói trong vô sư chương 1 câu 8 sao?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 Wow, đây là phương pháp dưỡng tâm tôi nói là độc nhất vô nhị trên thế giới. Không có nơi nào có. Bởi vì chúng ta có kinh thánh, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có phương tiện để suy ngẫm ngày và đêm Để rồi làm theo và kèm theo một lời hứa Phải nói là độc nhất Đó là chúng ta được phước và được may mắn Còn gì bằng anh chị em Cho nên vấn đề chúng ta thất bại là tại mình thôi Chứ không phải tại Chúa Chúng ta bệnh là tại mình Phải tại Chúa Chúng ta đau khổ là tại mình chứ không phải tại Chúa Vì Chúa chỉ cho chúng ta hết rõ Đúng không? Chúa chỉ cho chúng ta Tôi nói là nếu mà anh em đọc Kinh Thánh á anh em thử đọc từ sáng thế kiến khải huyền tôi phải dám nói với anh em câu này nè chúa chỉ cho chúng ta từng chân tơ kẻ tóc làm thế nào để chúng ta sống tốt không thiếu một cái gì cả từng mọi phương phương diện của cuộc sống từ tài chánh sức khỏe gia đình học hành à, đối nhân xử thế cách cư xử với mình với người khác với chồng với vợ với con cái trong gia đình ngoài xã hội nơi công sở Chúa chỉ không thiếu một cái gì còn thất bại là tại chúng ta đúng không tại chúng ta thôi trách ai nữa con người rồi oán ông trời quá oán cái gì chú chỉ hết trơn rồi đúng không vậy thì bây giờ mình bắt đầu thực hành là mình cầu nguyện theo lời chúa một cách thiết thực để ứng dụng phương pháp này là cầu nguyện theo lời chúa tuyên bố lời chúa cho mình với niềm tin xác quyết bằng cách ấy cái tâm anh chị em bắt đầu hành động trên lời đó đó. Rồi từ cái tâm tư mới được nuôi dưỡng này Nó sẽ dẫn anh chị em đến cái việc là anh em bắt đầu sống trên lời nha anh em phải anh em không thể nào cầm cái quyển kinh thánh rồi bắt đầu tôi sẽ thực hành lời của đức chúa trời tôi sẽ yêu thương người khác những người lân cận mình ôi tôi sẽ làm việc lành này việc lành kia anh em không làm được đâu không làm được chắc chắn luôn bởi vì luật pháp là thần linh và sự sống con người xác thịt không làm được nhưng anh em phải bắt đầu bằng sự suy ngẫm anh em suy ngẫm suy ngẫm suy ngẫm khi anh em suy ngẫm lời ngài thì cái tâm anh em á nó thực hành lời đó một cách vô hình Thì tâm anh em bắt đầu nó hành động Khi anh em nói hãy yêu người khác như chính mình Thì tình yêu Đức Chúa Trời bắt đầu tác động lòng anh chị em Anh chị em cảm thấy bắt đầu mình loại bỏ dần những sự căm ghét hận thù bên trong Tẩy sạch mình dần dần Anh em bắt đầu xuất hiện tình yêu Và rồi một thời gian sau Khi cái tâm anh em đủ mạnh đủ lớn Tự động nó thực hành lời của Đức Chúa Trời Đó là cách Chứ chúng ta không phải sống theo kiểu luật pháp như thời kiểu ước điều răng này điều răng kia điều răng nọ điều răng nọ không làm được đâu anh làm anh em làm chín điều điều thứ 10 sẽ không làm được tất cả sụp đổ phải không ạ đó. hoặc là phương pháp mà chúng ta vừa nghe ở kinh thánh 10 phút đức tin cũng có chia sẻ là anh em có thể chọn một đoạn kinh thánh mình thích suy ngẫm trước khi đi ngủ suy ngẫm đó và hãy biết đặt những câu hỏi và xin Chúa Thánh Linh giải đáp ồ cái đó tuyệt vời rất là tuyệt vời và cuối cùng cuối cùng phương pháp dưỡng tâm cuối cùng đây là phát triển hồi nãy giờ tôi nói ba cái trước đó là gì giữ gìn giữ gìn bảo vệ còn bây giờ cái cuối cùng là phát triển nó làm thế nào để mình cho nó lớn lên làm thế nào để làm cho nó mạnh lên kinh thánh chép là gì chúng ta cần phải phát triển tâm thần mình bằng cách cầu nguyện hát và nói tiếng là hát càng nhiều càng tốt đây là điều không ai có Chỉ có người thế hệ mới chúng ta mới có thôi Chỉ người trong giao ước mới mới có thôi Không không Thế mà người ta nói tiếng lạ là Bảo là tiếng lạ từ quỷ đến Không phải đâu Ta bằng lừa đấy Tiếng lạ là từ Đức Thánh Linh ban cho Vì Kinh Thánh chép rất là rõ ràng Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta Bèn là nói với Đức Chúa Trời Bởi không ai hiểu Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời màu nhiệm Kẻ nói tiếng lạ thì tự gây dựng chính mình Cô Rinh Tô Nhất chương 14 câu 2 đến câu 4 Anh em đọc đi sẽ thấy Đây là sự gây dựng siêu nhiên Vì tâm thần mình mình không có thấy để mà gây dựng Tâm thần mình mình không có cảm nhận để mà gây dựng Tâm thần mình mình không có rờ được để mà uống nắng nó Không Chúng ta gây dựng tâm thân mình bằng cách câu nguyện hát nói nhiều tiếng lạ càng tốt Tôi đi trên đường tôi cũng nói tiếng lạ tôi ngồi giữa bãi biển tôi nói tiếng lạ mấy người đi ngang qua bên ông này nói tiếng gì nói tiếng lạ hiểu hiểu mượt quan trọng cái đó tôi cứ ngồi bãi biển cô karabakasai karababa uribikakakarasada nói gì trời <laughs> đúng không tôi nói cứ đó tôi, mà cái thời covid nó cũng hay anh chị mà đeo khẩu trang vào nói thoải mái hay cho nó tôi thấy thời covid này đó tôi cứ đi ra đường tôi cứ khẩu trang này đấy tôi làm giày nha anh chị tôi giày đúng không Chả ai biết ông này nói gì trong Đúng không? Rất là hay Cho nên cái này nó cũng có ích lợi đó anh chị em Giữa bến xe, bến tàu, xe buýt rồi chỗ nào anh em cũng nói được Còn mình nói cái miệng không, nhìn anh nhìn cũng kỳ <laughs> Mà che miệng lại Bắt đầu nói Chưa nghe Cho nên tôi nói miết thôi Cứ có thời giờ là tôi nói Rảnh là tôi nói Không bao giờ tôi ngừng cứ vậy đó Oh glory to Jesus Cứ nói Và tâm thần mình được xây dựng Con người mình trở nên mạnh mà mình không biết Tâm thần mình trở nên strong mà mình không biết Mạnh mẽ vô cùng mà mình không biết Bởi vì mình nói tiếng lạ quá nhiều Sứ đồ Phaolô nói tôi cảm ơn Chúa vì nói tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em. Tại sao Phaolô làm nhiều phép lạ dấu kỳ được? Vì ông nói tiếng lạ nhiều quá. đúng không cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại tại sao cái thằng sa tăng nó cứ xoáy vào cái chỗ nói tiếng lạ để nó chia rẽ hội thánh tôi cứ nằm tôi nghĩ quái gì sao nó không nói cái khác mà cứ nói cái này nè vì nó biết tiếng lạ gây dựng con trai đức chúa trời nó biết sa tăng rất khôn rất khôn đó anh chị nó biết nếu mà con cái Đức Chúa Trời Tất cả đều nói tiếng lạ ngày đêm Thì nó sẽ ngồi cô đơn nơi hỏa ngục Ngồi khóc một mình Bởi vì không có ai chơi với nó Ai chơi nó đâu Vì tất cả bằng nói tiếng lạ hết rồi à, <laughs> dạ. Tất cả bằng nói tiếng lạ hết rồi Ai chơi với nó Nó sẽ ngồi cô đơn nơi hỏa ngục cho nên nó tìm cách chia rẽ hệ phái này Hệ phái kia, giáo lý nọ, giáo lý kia Chỉ xoay vào cái chỗ là tiếng lạ anh không được nói Tại sao không được nói Vì Chúa Giêsu nói rất rõ Kẻ nào tin ta sẽ dùng tiếng mới mà nói các mà Chúa Giêsu nói như vậy mà tại sao mình nói là không được nói tiếng lạ Sứ đồ Phaolô nói rất rõ ràng tôi mong anh em nói tiên tri nhưng mà đừng ngăn cản chi và nói tiếng lạ cơ mà Tại sao mình không nói tiếng lạ Có đúng không cho nên thưa ông bà anh chị em Tôi ước ao tất cả anh chị em mình Là những người Nói tiếng lạ ngày đêm Cả lần anh chị em biết có một lần thôi Có một lần tôi có kinh nghiệm này nè Tôi thức dậy thấy mình đang nói tiếng lạ Anh em không biết có ai có kinh nghiệm này chưa Có lần tôi cầu nguyện Đi ngủ tôi cầu nguyện Rồi sau trong mơ tôi thấy tôi đủ quỷ Cái thời mà tôi còn rất là mê ông TV Joshua mà tôi chưa đi được á Tôi nằm mơ tôi thấy tôi đủ quỷ cùng với ổng đấy đang làm tôi đối con quỷ kia mà nó không không được sau tự nhiên trong mơ tôi thấy ông ông xuất hiện bên cạnh ờ ông tb ông xuất hiện bên cạnh và khi ông xuất hiện bên cạnh rồi cái là quỷ nó bỏ chạy chạy nghe kèn mà tôi nói tiếng lạ urabakasara urabat và tôi mở mắt ra thấy mình đang nói tiếng lạ wow tuyệt vời anh chị nói tiếng lạ xuyên đêm trong mơ luôn đấy là cách để tâm thần mình được gây dựng anh em đừng ngừng lại nha đừng. em vừa đi xe máy vừa nói tiếng lạ được yên tâm đây cả người nói lỡ đức thanh linh giáng xuống là con ngã xuống thì sao có đâu chúa rất là không ngoan chỉ trong hội thánh chúa mới giáng xuống ngã thôi còn đi trên đường tôi chưa bao giờ thấy ai ngã tại sao mình cho được chúa trời mình là đấng muốn giáng lúc nào thì giáng không có đâu có yên tâm đi nói tiếng lạ là không ngã đi trên xe là không bao giờ ngã yên tâm hãy nói tiếng lạ đi anh chị em nói ngay nói đêm vào cho tôi thì anh chị em được gây dựng đó, bộ ngang bộ dọc bộ trên bộ dưới và con người anh em sẽ làm con người mạnh mẽ trong tâm linh của mình đó là phương pháp dưỡng tâm mà không một tôn giáo nào có không một cái lý thuyết nào có thể đề ra bởi vì tiếng lạ đức chúa trời chỉ dành cho con cái được tái sanh của ngài mà thôi amen chị tôi muốn nói với tất cả những anh chị em trên live stream này hãy nói tiếng lạ mạnh lên trong hội thánh mà cấm nói tiếng lạ Thì về nhà nói tiếng lạ Chứ đừng có ngừng luôn Đúng không ạ? Đừng ngừng Hãy nói tiếng lạ ở nhà Ai cấm mình nói tiếng lạ ở nhà đâu Cho nên anh chị em ơi Kinh Thánh chích rất rõ rồi Kẻ nói tiếng lạ thì tự gây dựng lấy mình Tức là gây dựng tâm thần của mình Amen chị em Cho nên buổi sáng nay tôi cậy ơn Chúa Tôi chia sẻ cho anh em bốn cái cách Để dưỡng tâm của mình à, dưỡng tâm và tôi tin rằng nếu chúng ta thực hành những cách này trong đời sống của mình thì đời sống chúng ta không những không bệnh tật không những không gặp rắc rối mà chúng ta còn có khả năng để giúp đỡ người khác đó là sự thật đó anh chị em vì Chúa cho chúng ta chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta được thịnh vượng theo cách của Ngài Thế gian có cách thịnh vượng của, của, của thế gian Nhưng sự thịnh vượng của thế gian luôn kèm theo sự đau đớn và trả giá bằng máu và bằng mạng sống Nhưng sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời Thì được đầy dậy sự bình an, vui mừng và vinh dự ở trong Ngài Cho nên anh chị em ơi Hãy dưỡng tâm thần của mình theo cách của Chúa Amen chứ Hãy liên tục tẩy rửa Liên tục tẩy rửa bằng cách ăn năn tội lỗi gìn giữ và tẩy rửa nó Hãy dành một thời giờ chất lượng trong ngày dù anh chị em bận rộn cỡ gì Anh chị em ơi tôi khích là anh chị em hãy hứa dân cho Đức Chúa Trời Ít nhất một tiếng đồng hồ một ngày Vô trong phòng riêng đóng cửa cái cụp lại và ở với Ngài Bỏ hết điện thoại bên ngoài đi Tắt hết Máy tính, máy tiếc gì tắt hết bỏ hết bên ngoài Vô phòng riêng đóng cửa lại Ngồi đó với Chúa Ngồi cho đủ một tiếng đồng hồ Được không? Chăm thẩm mình trong thánh linh Để Ngài hiện diện và bao trùm mình Ấp ủ mình chế phủ mình và thẩm thấu những điều tốt từ Đức Chúa Trời vào tâm tánh của mình. Được không anh chị? Amen nha. Và cái thứ ba là gì anh chị? Đó là chúng ta phải thanh lọc tư tưởng và phương tiện nghe nhìn của mình hàng ngày. Đúng mà, đừng để nó xâm nhập nó tàn hại mình. Những gì xấu xa, những gì không tôn trọng, những gì ganh ghét, những gì hận thù, những gì ô uế dẹp ra khỏi đời sống của mình, không thèm nghe, không thèm nhìn, không thèm để ý luôn. Những cái chỗ mà người ta tranh cạnh tranh nói xấu ông này, nói xấu ông kia delete luôn khỏi Facebook của mình Không thèm nhìn luôn Tôi nguyên tắc của tôi là như thế Trên Facebook có người nào mà nói câu gì mà tôi Cảm nhận là thấy à, Bắt đầu là muốn gọi là mà cảnh khóe cái gì gì Delete chặn luôn Thế là sao Không cần alo hay gì hết Việc tích luôn Đó là cách Đừng để thế giới này xâm nhập vào mình Đừng để rác của hàng xóm đổ vào trong người mình Đó là cách Thanh lọc, nghi nhìn và hãy cẩn thận với cái điện thoại của anh chị em Cẩn thận với nó Facebook, Youtube Nó luôn luôn gạ mình xem những cái ô ấy Anh em có biết cái đó không? Nó gạ mình Khi mình lướt lướt lướt lướt tự nhiên nó hiện cái gì lên cái rất là tào lao Anh em phải vậy Ẩn đi, delete Cuối cùng là điện thoại của anh em chỉ hiện những cái tốt đẹp thôi Đó là anh chị em Hãy cẩn thận nha Nó hại mình đó Và cuối cùng là gì Nói tiếng lạ, hát tiếng lạ, cầu nguyện tiếng lạ Càng nhiều càng Càng tốt Ngày như đêm Trên tàu xe, trên đường Trên lúc chỗ làm việc Cứ cầu nguyện, cứ nói Cứ thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tiếng lạ trên youtube có mấy cái kênh hay lắm của ông uh, mục sư tiến sĩ Ojak Hilomer đó ông tạo ra mấy cái video là à, cầu nguyện tiếng là hai tiếng đồng hồ với Chúa anh em có xem mấy cái, cái, cái clip đó chưa à, anh em search đi sẽ thấy ô giác kilomer à, 24 trên 7 à, prayer in tongue tức là cầu nguyện tiếng lạ thì anh em mở lên nó sẽ cứ rồi anh em bắt đầu cầu nguyện theo cứ thế có lần tôi làm hai tiếng đồng hồ <laughs> mồ hôi một cái vã ra hết cả người nên như vậy cầu nguyện dày đó anh chị mở những cái đó lên và chúng ta cầu nguyện với Chúa thờ phượng Chúa nhảy múa với Chúa đóng cửa phòng lại wow ít lợi lắm rất tuyệt vời ông thiết kế ra những cái đó để giúp đỡ các tín đồ thôi cho nên anh em hãy search những cái đó để để để tìm hoặc là khi anh em muốn dầm thấm trong Chúa tôi cũng chỉ cho anh em một cái kênh cũng hay lắm cái tên nó tiếng Anh nó gọi là Dappiki sẽ là cái gì đó là của cái cái người mục sư này ông có cái ơn rất là lạ và ông ngồi ông xuất thần ở trong Chúa và ông đánh piano ông đánh piano không lời thôi đánh piano rất là rải rác chậm rãi lắm nghe rất là hay ông đánh những cái bài thánh ca rất là hay anh em sợ sẽ thấy rồi khi khoảng chừng 10 phút đó thì hiện lên màn hình một cái câu kinh thánh à, tôi tôi hay chụp tôi tôi đăng lên trên cái trang facebook cá nhân của mình anh em có thấy không bằng tiếng anh đúng không nó hiện lên câu kinh thánh nó theo cái chủ đề ví dụ như chủ đề là ở riêng với chúa ân điển của chúa tình yêu của chúa rồi à, năng quyền của chúa Ôi Đức Thánh Linh hãy đến với con Nó theo cái chủ đề Và cứ 10 phút cũng hiện lên câu Kinh Thánh Như vậy thì khi mình ngồi mình dầm thấm như vậy Mình ở riêng với Chúa Mình vừa nghe nhạc Mình vừa cầu nguyện Mình vừa cầu nguyện theo những cái lời Chúa Cực kỳ ít lợi luôn Đó là những ít lợi trong những cái kênh mạng xã hội Của những cái hội thánh khác nhau Họ cung ứng cho mình Xây dựng đời sống tâm linh Dưỡng tâm linh mình Chúng ta hãy làm đi Chúng ta sẽ thấy được ít lợi trên đời sống Amen chứ em Cảm ơn Ngài Cảm ơn Ngài Tôi tin rằng những lời buổi sáng hôm nay đem lại nhiều điều bổ ích cho anh chị em amen đem lại sự phước hành cho anh em được nghe amen cảm ơn ngài và những anh em trên mạng live stream cũng vậy hãy thực hành những gì mình nghe hôm nay hãy sống theo những gì mình nghe hôm nay tôi tin rằng anh chị em sẽ được phước trong sự mình nghe lời cảm ơn ngài nào chúng ta hãy cùng nhau mình đứng dậy mình cầu nguyện một tí ha cảm ơn chúa yes cảm ơn ngài rồi đó anh chị em chúng ta đã biết bốn bước đúng không ạ à? bốn bước để tu dưỡng tâm linh mình đây là thời giờ mình cầu nguyện để mình thực hành những bước này Thực hành những bước này Trong danh Chúa Giêsu quyền năng Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ chúng ta trong thời giờ này Một cách cá nhân mỗi một người à, Rồi Chúng ta đến với Ngài Chúng ta đến với Ngài và chúng ta hãy thưa với Chúa rằng Chúng ta cần được thịnh vượng Và nơi bắt đầu là chính tâm linh của mình Chính tâm linh của anh em phải được thịnh vượng trước Tâm thần anh chị em phải được mạnh mẽ trước Tâm thần của anh chị em phải được giàu có trước Tâm thần anh em phải được bình an trước, vui mừng trước Sự khỏe mạnh phải đến từ trong tâm của chúng ta trước Khi nó thể hiện bộc lộ ra trên đời sống của mình Đó là chỗ chúng ta bắt đầu Tất cả anh em mình hãy thành thật trước mặt Chúa Và hãy nói lại Chúa Hãy đến chạm con giờ này Hãy để cho tâm của con được kết nối với Chúa giờ này Ôi Đức Thánh Linh ơi Hãy chỉ cho con những điểm khiếm khuyết của đời sống con Những tội lỗi mà con chưa ăn năn Con chưa thực hiện sự thanh tẩy đời sống con bởi huyết của Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh ơi là đấng cáo trách con Đức Thánh Linh là đấng chỉ cho con Hãy đến với con giờ này anh em hãy cầu nguyện nào Cả ơi Thánh hãy cầu nguyện nào Cầu nguyện Đây là cách chúng ta thực hành sự dưỡng tâm giờ này Thực hành sự dưỡng tâm của chúng ta giờ này Đức Thánh Linh là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va Ngài sẽ chỉ cho anh chị em những góc khuất trong cuộc sống của mình Những thái độ, những lời nói, những tư tưởng nào Dù có thể là tháng trước, tuần trước Anh chị em bỏ qua nó Nhưng hôm nay tôi tin rằng Chúa Thánh Linh sẽ tái hiện lại Và huyết Chúa Giêsu sẽ rửa sạch ông bà anh chị em giờ này Trong danh Chúa Giêsu quyền năng Trong danh Chúa Giêsu quyền năng trong danh Chúa Giêsu quyền năng Con kêu danh Chúa trên hội thánh của Ngài Cha ơi Con kêu danh của Ngài trên hội thánh của Ngài con kêu sự thanh tẩy của huyết Chúa Giêsu trên hội thánh của Ngài Oh hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên ông bạn trên giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên linh hồn thân thể bạn trên giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên mọi mối quan hệ của bạn trên giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên chức vụ của bạn trên giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên gia đình, con cái, vợ chồng của bạn trên giờ này. Oh hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ông anh chị em hãy cầu nguyện đi ông anh chị em. Lạy Chúa dựng nên con một lòng trong sạch. Hãy làm cho con nên một tâm thần ngay thẳng Chúa ơi. Hãy dùng chùm kinh cước của Ngài mà khiến con nên sạch sẽ trắng như tuyết Chúa ơi. Vì Ngài hứa rằng dù tội con gấp đỏ như hồng điều, Chúa cũng làm trắng như tuyết.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 Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Cảm ơn Ngài Chúa Thánh Linh Cảm ơn Ngài vì sự hiện diện của Ngài Vì Ngài đến đến rồi chạm chúng con Đến đã ủ chúng con Đến đã bày tỏ vinh hiển Ngài cho chúng con Đức Chúa Trời ơi Hãy đến với giữa chúng con giờ này Tôi muốn tất cả ông bà anh chị em hướng lòng về Chúa và khao khát Ngài Đây là thì giờ Ngài đến để dầm thấm anh chị em trong chính sự hiện diện của Ngài Mỗi một anh chị em mình hướng lòng về Ngài Đây là lúc anh chị em thực hành sự dầm thấm mình trong Ngài Để anh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 sông sẽ không cuốn chúng con Nước sẽ không ngập chúng con Lửa sẽ không thiêu cháy chúng con Ôi, chúng con sẽ như vườn năng tươi Như suối chẳng hề khô Chúng con là vương của Đức Chúa Trời giờ này Vương được tưới bởi thanh linh của Ngài Lạy Chúa Hãy tham viếng chúng con thành viên chúng ta.